Xin chào anh em đến với Tech Casino thì uh, thưa anh em hôm nay dẫn anh em tham quan một vòng kho uh, đồ cờ bạc bịp của Tech Casino nhé anh em anh em nhìn này bên mình uh, sẽ có rất là nhiều cái dòng sản phẩm hỗ trợ những anh em nào đam mê bộ môn cờ bạc bịp Đấy. với những cái dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài thì sẽ giúp anh em nhìn rõ từng lá bài một Đấy. bên mình rất là nhiều bộ kính của Mỹ nhé kính Mỹ và kính Hàn rất là nhiều Đấy, anh em nhìn này kính của Mỹ kính của Hàn tất cả các dòng uh, kính áp tròng nhìn xuyên bài từ những cái loại uh, hộp gỗ cho đến những hộp da cao cấp đây giới thiệu với anh em những loại hộp nhôm cao cấp đây là dòng hộp nhôm rất là cao cấp của Goldson nhé hai dòng này của Mỹ nhưng nó hoàn toàn khác nhau một loại hộp gỗ và một loại hộp da Đấy. hộp uh, inox đây cao cấp nhất là chính là cái dòng sản phẩm hộp da này đây anh em nhìn này toàn bộ hộp da toàn bộ đều là hộp da cả Đấy, anh em nhìn xem toàn bộ đều là hộp da bảo vệ mắt cũng như là <clears throat> <coughs> bảo vệ tất cả đấy. từ các mắt kính cho đến uh, dụng cụ đeo gắp kính cho anh em đấy là về những cái dòng uh, kính áp tròng nhìn xuyên bài ngoài kính áp tròng nhìn xuyên bài ra thì mình bên mình còn rất là nhiều cái dạng uh, bài kính đây anh em nhìn bài kính này đấy. bài kính rất rất là nhiều mẫu mã nha anh em đấy. rồi các thể loại quân vị bát đĩa rất là nhiều hotline của mình đấy nhá 084417 từ quý 9 hoặc là 0965 133 139 anh em à, liên hệ trực tiếp để à, biết thêm chi tiết về từng dòng sản phẩm các loại bệ này đấy, bệ thảm bệ trôn rồi à, các loại quét đây là các bộ vị đấy anh em muốn mua bộ vị nào bên mình cũng có nhá thuốc lá thăng long rồi bộ bài rất là nhiều mẫu mã bát này đấy. từ khiển tự động chống lửa chống nước nhé đấy chống tất cả các bài test các loại wifi rồi à, sạc đây mình sẽ đến à, phần uh, bát cho anh em đây là các mẫu máy đánh bài cpk này Đấy. phụ kiện kèm theo có điện thoại soi Đấy, tai nghe rất là nhiều thì anh em muốn mua gì thì cứ đặt hàng liên hệ còn đây là cái dòng sản phẩm về mò đồi bài Đấy chi tiết về từng dòng sản phẩm thì anh em hãy ấn đăng ký kênh và vào kênh của mình để xem nhé pin điện thoại cũng như là tất cả các dòng à, tai nghe pin đây là bát và nhẫn song nhạc này bên à, kho bên kia còn rất là nhiều anh em à, có thể chơi nhẫn song nhạc cái dòng cơ bản nhất để chơi sóc đĩa bịp mà dễ sử dụng đây wifi rồi màn soi bát đấy đây chỉ là kho trưng bày của T Casino thôi nhé bên uh, sau còn rất là nhiều Đấy. anh em muốn mua gì thì cứ liên hệ đặt hàng trực tiếp với số điện thoại hotline 0844 17 hoặc là Đấy. rất là nhiều sản phẩm bát này anh em nhìn này. bát đựng rất là cẩn thận cho anh em đánh rất là nét anh em có thể ấn đăng ký kênh để vào à, xem những cái video bát của mình nhé đánh bát chơi sóc đĩa rất là hiệu quả luôn à, giới thiệu sơ qua cho anh em về một cái kho trưng bày và trên casino còn một cái kho lớn 10.000 mét vuông ở đằng sau thì à, hôm nào rảnh rỗi mình sẽ dẫn anh em đi xem đây là bài Đấy. rất là nhiều ok giới thiệu sơ qua cho anh em về kho như thế còn tí nữa mình sẽ đi review từng dòng sản phẩm thì anh em hãy ấn đăng ký kênh để à, nhận được cái à, thông báo về tất cả các dòng sản phẩm mình sẽ review tới đây cho anh em nhé kho nhìn rất là rộng nhiều đồ cơ bản như thế này thôi anh em cũng đã biết à, bên mình uy tín chất lượng như thế nào rồi đúng không ạ anh em có thể đến trực tiếp cơ sở để ở mình để tham quan nhé một là bến xe Mỹ Đình hai là bến xe miền Đông thì à, à, anh em lên và liên hệ vào hotline trên màn hình 0844 17 hoặc là 09 7407 à, từ quý 3 để được tiếp đón chi nhiệt tình và cụ thể nhé đây Đấy, anh em nhớ kết bạn Zalo với mình mình sẽ à, giới thiệu từng dòng sản phẩm cho anh em có gì thắc mắc thì anh em cứ liên hệ với mình đây sóc đĩa bịp thì có rất là nhiều quân vị cảm ứng rồi đến bát đĩa tất cả các dòng bài lá thì có kính áp tròng nhìn xuyên bài rồi à, máy đánh bài các dòng sản phẩm cháo đổi bài như là ví mỏ đổi bài hoặc là áo đổi bài quần đổi bài rất là nhiều về bài cũng thế Đấy. anh em nhìn thấy chưa rất là nhiều luôn thì uh, chi tiết thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với mình nhé xin chào anh em cảm ơn anh em đã theo dõi video